tao có trái tim tao có trí thông minh mày có gì đúng Ôi, chết rồi chết rồi là đang một lúc than rồi mọi người hai tay mọi người không có à được được lấy thêm cà phê nữa hai vé được khuyến mãi thêm ly cà phê nữa à bịch cà phê hả à? đi uh, du lịch du lịch ở đâu ở làng cây việt nè chỗ này ổn lắm luôn mua hai vé còn được tặng một bọc cà phê đem về nữa trời ơi bạn em chú bạn em chú heo còn ở bạn luôn <laughs> công thức 1 à, Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp tuyển thủ nha Đây giới thiệu với các bạn là tuyển thủ đừng Tuyển thủ uh, à, tuyển thứ nhất là tuyển thủ uh, Thanh Nhật đến từ uh, Mỹ Tho à, Và đây, đây uh, là tuyển thủ thứ hai Tuyển thủ thứ hai là tuyển thủ uh, Nhật Khang siêu mở Nhật Khang siêu mở đến từ uh, Châu uh, Đốc Ở đây thì uh, MC uh, Kim Trọng Tài xin tuyên bố hãy giải thi là hai bạn à, sẽ chạy tới kia quay lại một vòng ai chạm tay em thi trước là người đó thắng tại MC uh, à, ừ được chưa mấy bạn đã hiểu ra luật chưa rồi và bây giờ hai bạn uh, làm vị nha cái gì vậy cho vị trí nha hai bạn vị trí nha chuẩn bị chưa một hai bắt đầu ê là kia nó chạy lại nó bị nó đụng được lại không xuống xe ủng hộ cho luôn đi Vâng, là người cuối cùng ngày hôm nay là tỷ thủ thêm nha Kinh dễ phải không kìa bán ốc mà bán ốc trong nồi á con heo này nó, nó là bếp nó đang nấu món heo <laughs> Ê, giờ mới thấy các bạn hướng dẫn luôn á Anh không thấy mấy con ốc trong nồi nó rất là sexy à. Chắc chắn Trời chứng giám cho em, em sẽ lính mũi thề <laughs> Thấy không? Anh bẻ được rồi hả? Nó gãy sẵn mày sao mày tao này tao thấy mày bẻ mà thì nó gãy rồi mới bẻ bây giờ mày nó biết lên mày xuống nó có chuyện không có có phao mà có phao có gì má trời nắng ra giữa giữa xong có kinh nghiệm bao nhiêu lần chèo thuyền rồi đó mới hát đúng rồi lần kinh kinh ờ, đâu đúng <laughs> đây là trò Mario Party nha Mario ừ. Party Dạ, mình treo đi thôi, mình dừng lại Treo đi các bạn Đúng mặt Chạy chứ mình chạy Đâu, chơi, chơi, chơi Đó, đúng rồi, đó Đó Vậy nó mới đi ông nội ơi Tại hồn Đó Hay là nãy giờ xây là do Nhật Đúng Đâu, thôi, thôi Thôi, thôi, thôi, cố lên em Mạnh lên, mạnh lên Trời, bạn khí, bạn lực hết rồi mày đứng quạt nữa đấy chị quạt lại gắn xe lại gắn xe lại Chào mừng các bạn đến với Sasuke Nhật Phúc Thử thách đầu tiên của anh Phúc cũng là thử thách khó khăn nhất Đúng, nó có nối dây lại hết rồi Đúng con Nhật bên kia kìa, có gì kêu nó kéo vô nó kìa, sau lưng kìa Bắt đầu Nhân nhân chạy tới Nhật Mày chạy tới giữa đường, giữa đường sao mày chạy lại đây Trời ơi em đã lọt rồi Em đã cùng Rồi chạy lại đây Nhật Chạy lại đây chạy lại đây Để cho Nhật chạy lại đây Hai ba Rồi rồi rồi Tèo rồi tèo rồi Tèo ơi tèo ơi Khó quá rồi thử thách khó quá rồi đây đây đây đây đây là, là vận động viên cứu hồi đúng chạy thiệt nhanh lên đừng em đừng có nhây hai bác chạy đi em rớt xuống nước có sao đâu chạy dương dương đập nước không không không dương dương đập nước dễ đúng không chạy nhanh lên rồi chạy lại đây em chạy lại đây chạy lại đây quay lại đây ở đây gần hơn lại lại lại lại lại chụp đây không không tại thế là nó cao rồi chết luôn hả Hãy Ôi trời nó nặng quá phải tạo thế Thành công rồi, thành công rồi Rất đơn giản đến từ đến từ anh Phúc Tình huống di chuyển rất đơn giản đến từ anh Phúc Nữa một tình huống hơi ngần ngừ đến từ anh phúc anh ấy phúc qua rồi vẫn chưa rớt rồi các bạn uh, chiến thắng qua đây qua đây qua đây à sang nhật đu dữ quá vẫn vẫn tuột một tình huống đu dây không thành công đến từ xác nhật <laughs> chết luôn rồi chơi rất là nhiều